Xin chào các bạn quay trở lại với kênh youtube của mình Mình là Kiên và hôm nay chúng ta có một khách mới ra sinh. Khách mời thì ờ, mình đã bật mí trong một cái bài cộng đồng cũng là trên kênh facebook của mình rồi Đó chính là Ly Và em có thể chào các bạn kênh của anh không? Xin chào mọi người, ờ, mình là Ly Hiện tại thì mình đang làm trong lĩnh vực giáo dục Nên là nếu như bạn nào có có nhu cầu học thì có thể liên hệ với mình nhé Còn học gì thì cứ follow facebook thì sẽ biết Ok, thì mình sẽ để cái link facebook của Ly ở phía dưới để cho các bạn ờ, theo dõi hoặc là các bạn thấy ly sinh các bạn có thể ngắm à, hôm nay anh mang tới đây năm mùi hương gọi là với cái tông mùi quyến rũ sexy dân nam và mùa đông nhưng quan trọng là cái gu của em như nào gu à. kiểu nước hoa dành cho nam mà mùa đông thì em lại thích cái mùi kiểu như nào thực ra em nghĩ là mùi hương thì khá là kiểu quan trọng trong những cái buổi hẹn hò đầu tiên với em nghĩa là sẽ gây ấn à. tượng chính ấy nên là đặc biệt là vào mùa đông thì em kỳ vọng là bạn ấy sẽ sử dụng một cái mùi nào đấy nó ấm áp một chút như kiểu mùi gỗ ừ uh, ờ, nó có thể đặc biệt một tí nó không bị đại trà quá ok đấy tóm lại là gu kiểu ấm áp hơi tí ngọt được nhỉ ừ. có ngọt quá không không đừng ngọt quá tại okay. vì là nam giới thì không nhất thiết phải ngọt quá ừ, nó phải hơi mạnh mẽ một tí ừ, nam tính một tí đúng không rồi và hôm nay anh mang được đây năm mùi hương và cũng anh cũng đã bật mí qua vài bạn nhưng mà có lẽ về ly thì chắc là không biết mấy mùi hương này ừ. tại vì chủ yếu là nữ thì chắc chỉ còn tâm nước hoa của nữ thôi và chúng ta cùng nhau tìm hiểu xem là xem năm mùi hương này thì sẽ mùi hương nào gọi là gây được ấn tượng với ly nha và chúng ta cùng nhau bắt đầu thôi bây giờ thì ờ, anh sẽ không sắp xếp theo bất cứ bất kỳ một cái thứ tự nào cả có lại là chai nào gần thì sẽ xịt đây đây là một cái mùi hương đầu tiên của nam các mùi hương này thì được rất nhiều các bạn kiểu ưa thích ấy dầu oan đây chai hoa này thì rất nhiều các bạn ưa thích và rất nhiều bạn yêu cầu anh làm xem là cảm nhận của bạn nữ như thế nào xem là em cảm nhận như nào về cái mùi hương này trước tiên là tốt nốt đã ừ, em thấy mùi này kiểu cũng khá là cảm giác sporty kiểu khỏe khoắn ừ. hơi phù hợp với các bạn nhỏ là thích tham gia các động thể thao hoặc là năng động hơn một chút ấy ừ. có thể là các bạn chắc là kiểu trẻ trẻ sẽ thích mùi này trẻ chặn khoảng tầm chắc là tầm uh, dưới 30 em em nghĩ thế dưới 30 ừ. quan trọng là bây giờ mình tiêu chí là mùa đông nữa ừ. xem là mùi hương này cái tốt nốt của nó có phù hợp không mà có hợp gu của em hay không có lẽ là hơi nhẹ nhàng so với mùa đông hơi nhẹ nhàng so với mùa đông thu hè hơn rồi là mát mát hơn. à ok ờ, điều hòa mình đang bật tầm 20 độ đấy các bạn nhé thì mình đang thấy rất nóng và <laughs> ờ, ly vừa đi ở ngoài về là ly thấy hơi nóng thì ừ. trước tiên là để mùi hương ở đây nhá một cái mùi hương kiểu chắc là kiểu sport trẻ trung đúng không bây giờ chúng ta để đây vì chúng ta còn phải thẩm qua hết các mùi trong mùi nghỉ ngơi một chút chúng ta mới xịt lại à, tiếp theo đây là chân hoa được à, rất nhiều các bạn nam ở văn phòng xịt và nó được gọi là kiểu bét của đi uh, ờ, date ấy ừ. rồi chai này của mình cũng còn nhiều lắm nên xịt hơi khó khăn Chắc anh kia đi đến nhiều quá rồi là không còn nhiều lắm Đâu, anh dạo anh giải lao rồi ừ. ừ, mùa này khá là ấn tượng đấy ừ. Cảm giác um, nó kiểu có trưởng thành hơn, ấm ừ, hơn kiểu trưởng thành hơn đúng không? và nó không bị ngọt như rồi, em kia. kia nhưng mà anh thấy anh thấy người kiểu các bạn kiểu làm dân văn phòng ấy, ừ. rất là thích xịt cái kiểu này kiểu nó nhã nhặn ấy. rồi, em em cũng thấy thế ừ. khá phù hợp với cái chính là lan noodle nôm nhá quả IL à, chai này thì gần như là anh thấy bạn nữ nào cũng thích ừ. gần như là vậy và cũng kiểu trong cái tầm giá nó cũng rất là rẻ để các bạn có thể gọi là nhưng mà có một cái vấn đề là tại vì nó rẻ và nó mùi rất là tốt nên là cái việc là so với cái nhu cầu của em là một cái mùi hương nó không ừ nó không hơi đặc biệt một chút thì có lẽ mùi hương này nó sẽ không ấy nhưng mà đôi khi đẹp da một tí ok ừ. đúng không đúng rồi anh bỏ qua yếu tố khác chứ không phải chỉ mỗi mùi hương đâu đấy thế đây là la nuôi nhá trước tiên nó là như vậy quan trọng là tí nữa mình còn về sau đấy các anh đâu phải các anh xịt một phát là mình gửi ngay đâu các anh còn phải phô diễn chán tiếp theo đó chính là một uh, sản phẩm đến từ nhà Dior đây chai nước hoa này thì người ta gọi là dành cho các sếp ấy ừ. cảm giác cái mùi hương này nó sẽ sang trọng hơn là hai cái mùi vừa rồi ừ. và nó cũng đứng tuổi hơn nữa nó cũng chững hơn ừ, hơn và ờ, anh ấy cảm nhận là mùi hương này nó tối hơn và nó chững chạc hơn mặc dù là nó cũng có cái vai nó hơi hơi giống cái vị trí số 4 này nhưng mà cảm giác là nó già dặn hơn ừ. kiểu chắc mấy anh cần ngoài 30 mươi độ tuổi phù hợp để kết hôn với ly <laughs> ba mươi bốn mươi <laughs> đúng không ừ. nhưng mà mọi người cũng chưa biết là em đang tìm chồng đúng không chưa ấy ly ly đang tìm chồng và tranh thủ lên kênh của mình để xem là tuyển em của anh dai nào ờ, gọi là phù hợp đi hẹn hò ly cũng thích rất là thích rượu nha cái này môi này cũng khá là ok ừ. và đúng là phù hợp với những cái anh tầm độ tuổi trung niên một chút tầm 30 40 tầm trung niên hơn ừ. anh nước ngoài nó đại người nó hơi già ừ, anh thích kiểu trẻ nha thường phụ nữ lại thích kiểu kiên thì lại cũng hơi trẻ trung ừ có lẽ là anh sẽ phù hợp với kiểu kiểu này hơn ừ. rồi bây giờ thì đến một anh chàng hôm trước anh có review chai Tom Ford này và anh bảo đây là mùi hương kiểu dành cho một anh kiểu bad boy ấy ừ. nên là mà nó có lẽ là em gửi một phát thì em sẽ hình dung ra cái kiểu ăn mặc như nào mùi này thì lúc đầu cảm thấy nó khá là ngọt ấy ngọt đấy hơi hơi hơi hơi xong rồi ừ. mùi kia Ra đây... đây thấy đó là cái mùi hơi giống mùi da ừ đúng rồi nó là da đây là Orwell Laser ừ. chai này thì ờ, em cảm nhận như nào về cái độ tuổi so với những cái mùi hương anh nghĩ là nó sẽ khác biệt hoàn toàn với ba mùi mà ừ. đi vừa mùi nó đúng là hoàn toàn ba cái mùi vừa rồi ấy mà đang cũng chưa hình dung được là độ tuổi nào phù hợp ừ. em thì tại vì có thể là đến độ tuổi của em thì đang để ý các anh tầm từ 30 trở lên là chính à. nên là uh, kiểu những cái mùi như này thì cũng có thể là phù hợp tuy nhiên là em thì là chắc là có thể trẻ hơn có thể vẫn có thể sử dụng được ừ. này thì vào mùa đông thì khá là ấm khá là ấn tượng mùa này thì có lẽ là anh nghĩ là so với cái độ đại trà với ba mùa hương trước ấy, thì mùa này nó sẽ đặc biệt hơn đó và kiểu anh thì anh thích cái mùi hương này ăn mặc theo kiểu chơi cả kiểu jean đen xong rồi đi với áo khoác da ấy đấy kiểu mấy anh kiểu ngầu ngầu bụi bụi phòng mô tô phóng em mô tô là người cũ em ừ. <laughs> ok đó nên là mùi hương này thì thứ ra những cái mùi hương ở đây đều là những cái mùi mùa đông nên là cần một cái thời gian để nó có cái độ biến chuyển và nó cảm nhận về sau nó cũng sẽ khác hơn so với mùi hương ban đầu đó nên là chúng ta để ở đây nhá một cái mùi hương nữa thì đến từ nhà Amazon Mancera Arabica thực ra thì nhiều bạn thì bảo anh làm chai ra lắc có phải là một chai mà trong cái video anh có một khách mời để gọi là first date cái mùi hương đấy thì chai đấy là chai chiến thắng nhưng mà với anh thì anh thích cái mùi hương này hơn và đây kiểu là một cái lựa chọn riêng của anh trong này không theo list số đông và có lẽ là nó sẽ hơi đặc biệt một chút cảm giác thì nhẹ nhàng hơn so với những cái mùi ở ừ. nãy mà cũng cảm giác hơi có mùi khói hay là mùi thuốc lá hay mùi gì đấy à, đúng, rồi nó có khói ừ. ra cái mùi hương này ấy, cái mùi của Firefly ờ, lên này thì người ta gọi là mùi để đi chiêu nhiều hơn ừ. nó hơi kiểu hướng nội một chút đó và người ta nói là kiểu như một đống lửa vào trong cái dịp mùa đông ấy ừ. nên là em sẽ cảm thấy một chút khói này một chút hạt rẻ ngọt ngọt nó mùi này thì nó rất là đặc biệt anh muốn xem cảm nhận của em như nào kiểu đây là một cái vote riêng của anh ở trong cái clip này em, em cũng thấy khá ấn tượng nếu mà anh nào mà dẫn em đi ba xong dịp này à, chắc là cũng kiểu ấm áp đúng không? Vâng, cảm giác ấm áp. Xong rồi làm thêm vài shot nữa thì đỉnh luôn. Em nghĩ là khá là hợp ấy. Ừ. Two hours later. Cũng một thời gian rồi. Bây giờ chúng ta quay trở lại với mùi hương đầu tiên. Đây. Số one đấy em gửi xem hay là bây giờ còn có còn kiểu thiện cảm như ban đầu nữa không ừ. nào thấy thế nào rồi thực ra là vẫn có một cái cảm giác gì đấy nó kiểu năng động ừ. trẻ trung trẻ kiểu năng động tí và cảm giác là nếu mà dùng trong mùa đông thì nó cũng hơi không phù hợp lắm có thể wow. phù hợp với mùa hè hoặc mùa thu hơn ừ. cảm nghĩ của mình mà mấy bạn này dùng xong rồi em mà quen ấy chắc là kiểu em sẽ làm chị làm mẹ người ta luôn <laughs> đúng rồi đấy cảm giác là hơi trẻ ok thế bây giờ mùi hương này nếu mà trong thang điểm 10 ừ. thì em sẽ chấm nó khoảng tầm bao nhiêu có lẽ là vì mùi này nó hơi phổ biến một chút nên em chắc là cho tầm 6 đi. ừ. đã gửi mùi này ở đâu đây cảm giác đã gửi mùi này đâu đấy rồi ừ. ok 6 trên 10 đúng không ừ. không thích lắm thôi bây giờ để cho này nhá đấy bây giờ chúng ta đến với mùi hương của quái đẹp chai này thì khá nổi tiếng như vậy đã nói rồi xem là bây giờ nó còn được gọi là đánh giá tốt như ban đầu được không cảm giác là không không cảm nhận thấy mùi mấy nữa ấy. Ừ. Nó, cái này thì nó có một vấn đề là những cái phiên bản mới gần đây thì nó cũng ừ. không còn độ bám mùi tốt và tỏa mùi tốt và có thể là anh cũng xịt hơi ít nữa ấy. Ừ. nên là kiểu phải gửi kỹ một chút trên da thì nó sẽ bám được lâu hơn ừ. này cũng trầm hơn mùi mùi này ừ. ừ có lẽ so với tuổi nó sẽ kiểu chững chạc hơn độ tuổi chạc hơn cũng khá là em nghĩ là cũng khá là ok mà nếu mà anh nào sử dụng thì mình cũng thấy là nhãn nhặn ừ. thực sự nó có đủ có đủ để hấp dẫn mình không chưa chưa cảm giác là hấp dẫn lắm ừ. chỉ cảm giác là tầm hơn trung bình một tí gọi là, là kiểu chắc là kiểu nhìn lướt qua kiểu trông cũng được đúng không nếu mà ra bắt chuyện thì cũng ok chứ kiểu không kiểu người ta đi qua mình mình khiến cảm giác kiểu mình phải để ý hẳn nghĩa là nếu mà anh này vẫn đừng nói chuyện với mình thì mình cũng thấy là ok chấp à, ờ, được còn, còn ờ, xét thêm nhiều tố nữa thì mới cho vòng trong đúng không thế bây giờ em vậy... nghĩ là chắc tầm chấm mấy điểm 7 điểm ừ, chấm 7 điểm cao hơn kia một điểm. điểm ok để đấy nhá bây giờ đến mùi hương thứ ba theo hôm em Người này thì bây giờ thấy nó với em thôi thì cảm giác là hơi hắc một tí hơi hắc hả à? Ừ, ừ, ừ, chắc với em để cho anh nghĩ quá ừ thực ra là tại vì nó có nốt hương kiểu hoan diên à. à, iris ấy ừ. ừ đấy kiểu đấy là nó sẽ có hơi hướng hơi kiểu phấn son của chị em phụ nữ một ừ. chút ừ. và nó cũng kiểu hơi hơi già ừ, một tí đúng rồi đúng là vì nó hơi già ấy ừ vậy là hơi hơi quá tầm tuổi của em đúng không bây giờ bắt đầu thấy hơi quá rồi ừ. cảm giác là người anh sẽ ngồi ở trên ờ, du thuyền gì cái này chắc là <laughs> <laughs> ngồi trên du thuyền chứ không phải ngồi trong quán rượu không bây giờ tầm cỡ chắc là ừ. ngồi trên du thuyền uống lại cũng không phải kiểu u ấm áp ngọt ngào không ừ. nó cũng không được kiểu uh, ngọt quá ừ. nhưng mà cũng cảm giác là khá là ấm áp ừ. chấm chấm điểm khoảng tầm mấy chắc là tầm cũng tầm 7 điểm cũng tầm 7 điểm ok đấy hơi về này hơi có tính sao nhỉ hơi có tính sao nhỉ đây chúng ta trở lại với sản phẩm của nhà Comfort ombre laser mùi này thì vẫn gây ấn tượng như là lúc đầu mà ừ. anh ngửi kiểu anh nào mà đi lướt qua cái là cũng phải liếc mắt để ý đấy nhỉ xem là kiểu có hợp gu không có ra bắt chuyện không chắc là có sẽ chủ động ra bắt chuyện <laughs> chủ động ra bắt chuyện đây các bạn nhé đấy mình vẫn ngửi thấy cái mùi da của nó ừ. khá là nhiều nhưng mà cũng không bị nồng quá cũng hơi một chút ngọt khá là ấm áp ừ, nghĩa là cảm giác đây một người con người sẽ khá là thú vị và mình cũng muốn tìm ừ, kiểu hấp dẫn đúng không ừ. cảm giác này cũng khá là đàn ông năng tính ấy em chấm khoảng tầm bao điểm em chắc là chấm tầm tám rưỡi tám rưỡi ừ. Ừ, cao đấy cao hơn kia chúng ta bắt đầu dần dần tìm ra vị vị vị thế số 1 rồi bây giờ chúng ta quay lại với cái mùi hương cuối cùng đây mùi này cũng khá là háo hức không biết là ừ. bây giờ sẽ như nào anh rất là háo hức tại vì anh thích mùi này mùi này bây giờ thì nó sẽ không cảm giác khói nhiều lắm mà thành ừ. nó hơi ngọt hơn ấy nó cũng khá là ấm áp và em nghĩ là nó vẫn phù hợp với là nếu mà đi kiểu date vào buổi tối ừ. ừ. đúng tiêu chí kiểu đi date vào buổi quán rượu ừ. à đấy nhá um, ly thì vẫn đang độc thân và hiện tại Hà Nội vẫn đang đóng cửa nhưng mà nếu mà mở cửa lại ấy, thì ly hay ngồi quán nào để tiết lộ thì đâu có anh nào anh theo đuổi kiểu gu của anh ấy phát thì lần sau anh lên xịt đúng cái mùi hương mà ly thích trong ngày xong rồi lên đấy một cái thì em cần gửi ra cái là em biết là view là người xem của kênh anh luôn ừ, bây giờ một phút dành cho quảng cáo đúng không ừ. <laughs> một phút dành cho quảng cáo tại này anh hay quảng cáo quán rượu á ừ, em, em thì thấy mùi này khá là hợp cho một số các cái không gian nhỏ ví dụ như ừ. em em cũng thích hay là đi uh, nê ở trong tổng duy tân chẳng hạn à, đấy hay là cũng cảm giác là nó hơi phong cách châu Âu một chút thì có thể đi Arctic Arctic ừ. khá là hay Arctic ở trả Tiền trả tiền trả Tiền hoặc là Alchemist ở chỗ ở ờ, Nguyễn Công Bích ừ. lâu không đi đấy. cũng không nhớ là địa chỉ ở đâu đấy nhá các bạn có thể ờ, cứ cuối tuần các bạn lên đấy tìm mà nhiều khi không phải cuối tuần ừ. anh review cái này đến nay là hai lần rồi ừ. và anh nghĩ là kiểu dành cho những cái mùa đông mà kiểu tiền hành sinh Ừ. ngồi những con rượu xong rồi ở leo chẳng hạn à Leo mà kiểu có cái quán có cái món cocktail kiểu pha với quế với lại chút đấy nó mang ừ. đúng cái vang ấy nó mang đúng cái không khí của giáng sinh ấy thì nó một xịt mùa thì ừ. hợp cực luôn lâu quá không được đi các quán ừ, lâu rồi hà nội chắc phải tầm nửa năm rồi nhỉ từ đợt đóng cửa thế bây giờ quay trở lại là mùi hương này em chấm khoảng tầm mấy điểm mùi này chắc là em cũng sẽ chấm tầm tám rưỡi cùng giống mùi tôm hót tại vì em uhm. thấy là hai mùi em đều cảm thấy ấn tượng ấn tượng khi mà mỗi mùi một, kiểu khác một cái vai khác nhau đúng không? Vâng. Một kiểu đàn ông khác nhau. Vâng. Đây kiểu này kiểu... cảm giác là sẽ hơi ờ, ờ, chững uh, chạc nam tính hơi phong trần thì em em ừ. cũng tưởng tượng ra thế. À. Còn mùi này thì nó sẽ hơi uh, nam tính nhưng mà kiểu ngọt ngào ấy, Theo kiểu là cảm giác ấm áp thì có thể à. hơi cổ điển phong cách uh, kiểu châu Âu. Châu Âu một chút. À. Đấy. Đấy, nên là đây là hai lựa chọn. Thực ra trong hoa ngày hôm nay thì không có kiểu một người nào một chai nước hoa nào chiến thắng mà chúng ta có hai mùi hương ở đây hai chai thì nó đều mang hai cái phong cách khác nhau mình cũng đã review qua các bạn rồi quan trọng là đây cảm nhận của một cô khách mời kênh của mình thì để các bạn có thêm một cái luồng ý kiến để các bạn có thể tham khảo để sử dụng mùi hương nào đi mùa đông nó với cái phong cách quyến rũ này nhưng mà quan trọng là các bạn phải ăn mặc như thế nào nữa thôi bây giờ có hai anh thì thì không chọn cả hai đúng không ờ đấy đúng rồi hai anh thì mỗi mỗi anh ờ, ba năm bảy anh kiểu thứ hai thứ tư ừ. đấy còn chủ nhật là nghỉ nghỉ nghỉ cho đỡ mệt ok <laughs> rồi và vừa rồi thì là cảm nhận của ly về năm mùi hương mà mình đã lựa chọn ở đây trong đấy có những cái mùi hương mà các bạn cũng đề xuất này và có mùi hương mình đã chọn riêng ra ở đây và rất may thì mùi hương này cũng được ờ, ly đánh giá rất là cao và rất cảm ơn ly đã tham gia cái video này của anh và nếu như bạn nào quan tâm kiểu muốn có nhu cầu về giáo dục này cụ thể như nào thì các bạn có thể follow facebook của ly mình để ở phía dưới phần mô tả còn về những chai nước hoa này thì các bạn có thể tham khảo cái đường link phía dưới nếu như các bạn thích thì đừng quên việc like share cũng như là ấn nút chuông theo dõi để nhận được những cái video mới nhất hay là những thích mình làm những cái chủ đề gì với ly chẳng hạn hay là với một khách mời nào đó hoặc là có thể là cả hai khách mời thì hãy cứ bình luận bên dưới còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại bye